À, chào mừng các bạn đến với Thor Gym quận 9 Ngày hôm nay Di Nguyễn và team tập thể THOL Academy gửi đến các bạn một buổi tập mẫu trong giáo án Max OT Mà tập nhóm cơ vai tay sau Bảo đảm với các bạn luôn là những cái bài tập ngày hôm nay là bài tập độc quyền độc lạ mà các bạn chưa từng một lần nào được thấy trên thị trường gian mắt thị trường gian mắt sau cái quá trình mà anh dẫn em đi tham quan kho sim quận 9 thì em thấy phòng game mình đẹp không đây à, đây là một cái ờ, module nằm trong máy CT8 được áp dụng để tập với BT đó mà tập mắt của tôi là phải BT không BT sao tập đó nên BT đã set up cho anh Duy Nguyễn một cái bài tập ờ, rất là lạ và rất là tuyệt vời trên cái ghế mà B B E Adjustable Bench đây là thanh olympic khung này khung squat nói thật ờ, báo giá em luôn nè ở đây là học nó nói nè khung này là 30 triệu cái cây này không á nha cái cây này nè cái cây này gắn vô cái ốc đó gắn ốc đó mua hai cây riêng nè à. thấy không dưới cái này nè dưới cái này nè rồi không có cây này đâu dưới cái càng này nữa nó có cái càng nữa mà tại tụi em tháo ra đó nó có cái càng gắn bảo hiểm nữa đúng không càng này càng bảo hiểm 30 triệu hơn á khởi động làm quen khởi lượng tạ chúng ta sẽ khởi động à, 12 ok 12 nha Một. Hai. Ba. lên tạ đi ok đó là bt là nhiệm vụ là lái chúng ta lái là lái gì lái cái tạ đi vô cái mốc nào đó cái tìm pt tôi thuê pt tôi không khe nó nó tập sao tôi tôi tập đấy lên thôi à phần lại tôi chết nó chịu Ah! rồi ok tốt lên 5 kg nữa hai ba đó một hai ba ba bốn ba quá à mất nhịp rồi đáng lẽ là đứng cuối được á mất nhịp rồi. Oh, no. Hai, ba. Right. Ready. Let. Uh. Ready. Hey. Uh. Ready. Ah. Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Dứt được, dứt được Không, dứt được Hey! gió đã Ba Ba Ba Ba Ba Má đứng trước đứng trước kính không gì đẹp ngoài làn da Má đứng trong kính không gì đẹp ngoài làn da Muốn da đẹp như vậy phải làm gì? Uống súp PPT và tập gym trong THOL Gym Môi trường máy lạnh, đúng không? Máy lạnh này mới là lòng phẫn á Yeah! đổi bài một hai ba lên một ba bốn năm bốn sáu tám trả lời fry roll vô dai khác vô cầu dai cũng một cách tập đó mình chỉnh chút xíu để sẽ vô cầu dai nữa hai ba lên một đếm nó đi sáu bảy tám chín mười mười một mười hai đếm nhanh lên mười hai mười bốn mười ba mười bốn mười bốn mười đi khi ta ở chỉ là nơi đất ở khi ta đi đất mộng hóa tâm hồn hai chục chưa thật ra mình quay clip mình biểu diễn thôi các bạn chứ mấy cái đồ yêu này nhầm nhò gì wow prop tricep extension cái này nó nhỏ nha có mấy em nhập môn sẽ vô nó anh duy tập chip tập sai kỹ thuật này <laughs> nha cả rồi hai ba một hai ba bốn hồi nãy á anh tập trăm tư tám cái bây giờ anh tập hai trăm tám cái có ai dám cá anh tập hai trăm tư tám cái không nhưng mà điều đó nó là gì điều đó tạo lên thương hiệu duy diễn hey! nhẹ, quá có thể luôn quán bia tỷ bỏ luôn mày oh, ơi Má ơi Tao phun cây đó ba Bang! má ơi Tao mượn ra 700 ngàn buổi PT Tôi trăm bảy nó bỏ không luôn rồi Má ơi 170 vừa quay tay mà vừa xoay người nó mà vừa bấm nữa nó bỏ không Tập vào đầu cho mì tôm luôn Tập vào đầu cho mì tôm luôn Rồi Đỡ cứu mướn rồi rồi mà lên đi hả? mẹ mẹ mẹ mẹ chậm chậm thôi mày chưa chưa chưa chưa anh chưa tập xong mà đừng có đỡ nhanh quá từ nào lên mẹ đỡ anh đang căng cơ mà nè ờ. rồi ok nó xuống Right, okay. Uh, lời nghỉ nha các bạn Bye bye, cảm ơn các bạn theo dõi video Nói chung là thật sự là trong quá trình xếp máy, quá trình quay là Duy cũng có gì giúp để chỉnh đỉnh đó Nên à, buổi tập nó không phải, nó nó không được à, sung mãn bình thường Chứ bình thường Duy tập ghê hơn nữa à. Cảm ơn các bạn ủng hộ, cảm ơn các bạn ủng hộ của tôi Cảm ơn các bạn ủng hộ Tác Oral Academy Cảm ơn các bạn ủng hộ những MBT Sắp sửa trên chặng đường vào đời Các hành riêng nhất này. Bye bye một lần nữa Tho sim quận 9 Chào đón các bạn Mọi lúc mọi nơi